Chỉ cần xem xét điều này, biết ngay nhà có phúc đức hay không. Một ngôi nhà có vui vẻ hay không, có hạnh phúc hay không, chỉ cần nhìn vào điểm sau đây là biết. Đó chính là người phụ nữ trong gia đình. Người phụ nữ được ví là phong thủy, là phúc khí, quyết định sự thịnh suy của một gia đình. Một người phụ nữ có một cá tính khác nhau, có một người ôn như hiền hòa, có người mạnh mẽ, hoạt bát, nhưng cho dù là cá tính gì thì người phụ nữ cũng không thể thiếu khí chất. Phụ nữ một khi thiếu khí chất thì tựa như một bông hoa hữu sắc vô hương. Xã hội hiện tại đề cao nữ quyền, ngày nay không ngừng tuyên truyền giải phóng tình dục cho rằng nhu mềm là yếu tố nhược. Mạnh ức, hiếp yếu, khôn thì sống mà dại thì chết. Cho rằng phụ nữ có thể gánh được nửa bầu trời khiến cho các gia đình ngày càng sóng gió, bất hòa. Vì vậy, người xưa có câu, lấy được người phụ nữ tốt sẽ giàu có ba đời, lấy được người phụ nữ xấu sẽ nghèo ba kiếp. Một anh bạn đã kể cho tôi nghe câu chuyện thế này. Mẹ anh có quen một người chị em tốt, người đó sau này đã kết hôn với một người ông chủ giàu có và sống một cuộc sống giàu có trong căn biệt thự sang trọng. Lúc đầu họ rất hạnh phúc nhưng không được lâu, người đó đã đến gặp mẹ anh và phàn nàn rằng chồng cô ấy đã có người đàn bà khác bên ngoài. Sau khi mẹ anh khuyên bảo thuyết phục cô ấy trở về nhà, mẹ đã nói với anh rằng bà sớm biết cuộc hôn nhân của họ sẽ không được hạnh phúc. Sớm hay muộn, người đàn ông cũng sẽ tự chật đường dây. Anh không biết cuộc hôn nhân của họ sẽ không được hạnh phúc. Sớm hay muộn, người đàn ông cũng sẽ tự chật đường dây. Anh không hiểu, liền hỏi tại sao. Mẹ anh cho biết, phong thủy của nhà cô ấy không tốt. Tuy mẹ anh là người am hiểu phong thủy, nhưng anh vẫn tỏ ra nghi ngờ. Thấy vậy, mẹ anh bèn cho anh biết thêm. một Nếu con là một người đàn ông khi trở về nhà vào ban đêm, vừa bước vào cánh cửa đã thấy giày trong nhà đặt lộn xộn, liệu con sẽ có một tâm trạng tốt không? 2. Khi con muốn đi lấy một cái gì đó để ăn, đi vào nhà bếp, thấy tủ bếp dính một lớp bụi, con còn có cảm giác ngon miệng không? 3. Lúc con muốn uống nước, mở tủ lạnh ra, thấy các à, món ăn nhẹ, rau củ quả đặt lộn xộn. Con còn muốn uống nước không? 4. Vợ của con nhếch nhác, túm lấy con, nói chuyện, trời mặt trượt, thắng thua bao nhiêu, một chiếc vòng tay bao nhiêu tiền, con có tâm trạng để lắng nghe không 5 con bận rộn một đêm kinh doanh bên ngoài sáng sớm về nhà con muốn uống một chút canh nóng giải rượu mở cửa phòng ngủ ra thấy vợ vẫn còn đang ngủ con có muốn ăn cơm cô ta nói với con cô ta cũng đói rồi bảo con đi ra ngoài mua mì ăn liền để nấu rồi cùng ăn con có đi mua không nền văn hóa truyền thống tin rằng một người phụ nữ được làm bằng nước và một người phụ nữ sinh ra là để có cuộc sống giàu có người đàn ông thành công hay không phụ thuộc khá nhiều vào nước của anh ta thông thường đàn ông sợ vợ đều dễ dàng thành công có cuộc sống giàu có ít nhất thì cũng khá giả cái gọi là sợ đó sợ đó không phải là nỗi sợ hãi mà là tình yêu trân trọng không nỡ thấy vợ mình chịu uất ức người phụ nữ dịu dàng như nước, người đàn ông sẽ gặp may mắn, gia đình tự nhiên thịnh vượng. Nếu người phụ nữ thường hay oán giận, như để đang tức giận, người đàn ông chắc chắn vận may sẽ xấu. Gia đình tự nhiên sẽ suy giảm, nước có thể mang theo một chiếc thuyền, cũng có thể lật đổ nó. Vì vậy, một số người, một gia đình hạnh phúc hay không 80% phụ thuộc vào nữ chủ nhân xem diện mạo và tinh thần của nữ chủ nhân. Bạn gần như có thể xác định tình trạng hoàn cảnh của gia đình. Người phụ nữ ăn mặc sạch sẽ thì nhà cửa gọn gàng. Người phụ nữ ăn mặc tồi tàn thì nhà cửa sẽ nghiêng ngó, hỗn độn. Người phụ nữ hay tính toán ích kỷ nhỏ nhen, gia đình sẽ không hòa thuận, vắng vẻ. Người phụ nữ đàng hoàng cao quý, gia đình chắc chắn sẽ tiền tài hưng vượng. Trẻ con và người già có sức khỏe tốt, người phụ nữ tốt không phải nhan sắc đẹp mà là có tấm lòng đẹp người vợ tốt không phải vì tướng mạo mà là tấm lòng phụ nữ đức hạnh càng lớn tuổi càng có phúc tướng người phụ nữ không có đức hạnh càng lớn tuổi sẽ có tướng xấu một gia đình phải dựa vào người phụ nữ chăm sóc việc kinh doanh mới ngày càng bùng nổ người phụ nữ thông minh là người không tiêu dùng tiền bạc tùy tiện cổ nhân có câu Vợ là người quản gia, trông coi tài sản trong gia đình bấn loạn. Việc dùng tiền mua sắm không phải là việc không được làm, nhưng ham muốn của con người thì quá nhiều mà thứ thực sự cần dùng đến thì đôi khi lại rất ít. Người phụ nữ biết thu vén thì sẽ chỉ mua được những thứ đồ vật hữu gia đình, bản thân chứ không mua những thứ vô dụng, thừa thãi. Tụ tài cũng chính là tụ phong thủy Tiêu tiền cũng chính là tiêu hao phong thủy. Vì vậy, tiền phải được tiêu vào những việc chính đáng mới có thể kéo được phong thủy cho người chồng. Của gia đình đi lên, nhà có người phụ nữ mới là một ngôi nhà đầy đủ. Có người phụ nữ, gia đình sẽ đầy tiếng cười, hạnh phúc lâu dài. Đàn ông là một trụ cột của ngôi nhà, là xương sống, còn phụ nữ là phong thủy của ngôi nhà, là số phận của gia đình đó, từ từ, những phân tích trên có thể hiểu rằng người phụ nữ có vai trò quan trọng trong cuộc sống gia đình. Người Việt Nam có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, nhằm đề cao vai trò của người phụ nữ, việc xây dựng một gia đình hạnh phúc bền vững và để khẳng định vai trò của người phụ nữ. Người ta lấy gia đình làm tế bào của xã hội để đánh giá bởi gia đình là nơi người phụ nữ thể hiện, thực hiện những chức năng của mình không chỉ là nhân vật trung tâm của tổ ấm gia đình, thực hiện thiên chức làm mẹ, làm vợ, người phụ nữ còn là người đồng hành cùng người đàn ông để xây dựng và duy trì hạnh phúc gia đình. Trước hết với vai trò làm vợ, làm mẹ, đây là một trong những thiên chức của phụ nữ. Nhiều người cho rằng đây là điều tự nhiên, chẳng phải cần học hành, cố gắng gì cả. Song thực tế không hẳn vậy, làm vợ là thiên chức, là thuộc tính của phụ nữ nhưng vẫn phải có sự chuẩn bị, cố gắng mới làm tròn trọng trách này. Là người vợ, người phụ nữ có ảnh hưởng to lớn tới hạnh phúc và sự ổn định của gia đình. Hay nói cách khác, họ là người giữ lửa trong gia đình, lúc nào cũng tràn đầy ấm áp, yêu thương. Vai trò làm vợ rồi nảy sinh vai trò làm mẹ, mẹ khi đứa con ra đời, người phụ nữ bước sang giai đoạn mới của cuộc sống. Người phụ nữ là người chăm sóc, giáo dục con cái chủ yếu trong gia đình những đứa con từ khi mới sinh ra đến khi trưởng thành phần lớn thời gian gần gũi bên mẹ nên thường là chịu ảnh hưởng từ người mẹ, người cha, phẩm chất đạo đức, nhân cách của người mẹ đã tác động ảnh hưởng to lớn đến sự hình thành thể lực, trí lực và phẩm chất, nhân cách của đứa con. Tiếp đến, phụ nữ sắp xếp tổ chức cuộc sống gia đình. Tuy ngày nay tỷ lệ người phụ nữ tham gia công việc xã hội ngày càng nhiều, và thành công không kém nam giới. Nhưng nhìn chung, cuộc công cuộc nội trợ vẫn chủ yếu cho phụ nữ đảm trách. Người phụ nữ đã sắp xếp tổ chức gia đình theo suy nghĩ và nhận thức, tính cách, năng động của mình. Trước yêu cầu ngày càng cao trong xã hội, đòi hỏi người phụ nữ cần có kế hoạch sắp xếp tổ chức cuộc sống gia đình sao cho tu chu toàn hơn để các thành viên trong gia đình có đủ sức khỏe để học tập và công tác tốt Ngày trước nhân dân ta thường theo quan niệm người chồng là trụ cột gia đình. Tuy nhiên ngày nay quan niệm đó đã thay đổi, người phụ nữ trở thành người trụ cột thứ hai trong gia đình. Cùng với nam giới chia sẻ trách nhiệm, kinh tế, tổ chức cuộc sống tốt về vật chất cho gia đình để tạo sự một gia đình no ấm và hòa thuận thì mọi thành viên trong gia đình đều phải có trách nhiệm đóng góp công sức nhưng người phụ nữ là phải là người khéo léo sắp xếp để đảm bảo tất cả mọi người trong gia đình đều thấy được trách nhiệm của mình. Tham gia lao động tạo thu nhập với gia đình, đồng thời chi tiêu một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế của gia đình và xã hội, một trong những nhiệm vụ to lớn phụ nữ phải gánh vác. Đây là gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống của gia đình, đồng thời tiếp thu và sáng tạo nên những giá trị văn hóa mới, góp phần xây dựng văn hóa gia đình vừa là người giáo dục con cái các chuẩn mực đạo đức, hướng dẫn con cái thực hiện các quy tắc ứng xử trong gia đình, kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ. Thương yêu, đùm bọc chăm sóc lẫn nhau, người phụ nữ cũng là người giữ gìn, tái tạo và sáng tạo các làn điệu dân ca, các câu ca dao tục ngữ, các bài hát, bài thơ qua những lời du, tiếng hát mà người mẹ, người bà trong gia đình truyền lại cho con cháu đem lại cho con cháu tình yêu thương và những bài học về đạo lý làm người. Trong hiện đại, ngày nay, người phụ nữ ngoài việc thực hiện chọn thiên chức, vai trò trách nhiệm của mình, còn không ngừng học hỏi, rèn luyện để trở thành người có trình độ. Họ không ngừng trau dồi khả năng và không ít người sống trong họ đã đạt đến những địa vị cao trong mọi lĩnh vực trong gia đình nói riêng và xã hội nói chung họ luôn phấn đấu cho sự bình quyền và vai trò của mình và như thế phụ nữ đã đang trở thành một nguồn giải trí giá trị trong xã hội chẳng kém gì nam giới nói tóm lại người phụ nữ luôn đóng một vai trò quan trọng không những trong đời sống gia đình mà còn trong đời sống xã hội họ là cơ sở cho một nền bền cuộc sống bền vững và hạnh phúc với những đóng góp và sự dâng hiến của mình, vai trò của người phụ nữ có một ý nghĩa thiết yếu và dĩ nhiên không ai có thể thay thế họ được để phát huy vai trò to lớn của phụ nữ trong xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc cùng với những nỗ lực của chính bản những nỗ lực của chính bản thân chị em phụ nữ. Rất cần được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực từ phía gia đình và xã hội các thành viên trong gia đình và xã hội cần tạo điều kiện để phụ nữ có thời gian học tập, tham gia các hoạt động xã hội, có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe để vừa thực hiện tốt vai trò của mình trong gia đình, vừa đóng góp ngày càng nhiều về xã hội từng bước